Số 316 Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh Quyển 24 Phẩm 7 Trì Giới Ba La Mật Đa Phần 7 Nói kệ rồi Đức Thế Tôn lại bảo Này xá lợi tử, những điều ta vừa nói đối với các khế kinh lần lượt tăng tán, tùy thuận căn lực chẳng phải nên tin hiểu. Này xá lợi tử, lại như mắt này, như là bong bóng nước không thể lâu bền. Trong bong bóng nước ấy, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không Bồ Đắc giả La, không ý sinh, không do đồng, không tác giả, thọ giả. Biết rõ các pháp không sinh như vậy, lìa tất cả tướng, vậy thì tam ái cái gì? <clears throat> Lại nữa, mắt này cũng như sóng nắng là chỗ để tất cả phiền não tham ái tập hợp sinh ra. Mé trước mé sau, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không bổ đặc già la, không ý sinh, không do đồng, không tác giả, cũng không thọ giả. <clears throat> Như vậy biết rõ các hành không chuyển, lìa mọi tướng, vậy thì ta ái cái gì? Lại nữa mắt này cũng như cây chuối, thể của nó không chắc, trong cây chuối không có ngã, không nhân cho đến lìa tất cả tướng, vậy thì ta ái cái gì? Lại nữa mắt này như huyện hóa, là chỗ điên đảo tập hợp sinh ra, trong cái huyện hóa đó không ngã không nhân, cho đến lìa mọi tướng, vậy thì tam ái cái gì? Lại nữa mắt này cũng như giấc mộng, thấy các sắc tướng không phải là chân thật, trong mộng này không ngã không nhân cho đến lìa mọi tướng, như vậy tham ái cái gì? Lại nửa mắt này như tiếng vang trong hang động cho nhân duyên sinh, trong tiếng ấy không ngã không nhân cho đến lìa tất cả tướng, như vậy tham ái cái gì? lại nửa mắt này cũng như cái bông, cái bóng, tùy theo các nghiệp hoặc mà hiển hiện, trong cái bóng này không ngã không nhân cho đến lìa tất cả tướng, như vậy tham ái cái gì? <clears throat> Lại nữa, mắt này như mây trôi, tụ tán không cố định, thể không rốt ráo. Trong mây trôi ấy, không ngã, không nhân cho đến lìa các tướng. Như vậy tham ái cái gì? Lại nữa, mắt này như điện chớp, biến diệt sát na. Trong điện chớp này, không ngã, không nhân cho đến lìa mọi tướng. Như vậy tham ái cái gì? Lại nữa, mắt này cũng như hư không. Lìa ngã và ngã sở, trong Pháp ấy, không ngã không nhân cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? Lại nữa mắt này cũng như ngu điếc không biết cái gì, là như cỏ cây, tường, vách, ngói, gạch, các vật không có tình, không biết gì. <coughs> Pháp ngu điếc không có tình này, không ngã không nhân cho đến lìa tất cả tướng, như vậy tham ái cái gì? Là nửa mắt này, cũng như các hành, đều là lưu chuyển, cũng như con diều mượn các duyên hòa hợp, trong các hành này không ngã không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? Là nữa, mắt này đều là hư dối, là chỗ tích tụ tất cả bất tịnh. Pháp hư dối này không ngã không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? Lại nữa mắt này như bóng trong gương, tùy vật mà hiển hiện, hoặc có hoặc không, là pháp phá hoại. Bóng trong gương này không ngã không nhân cho đến lìa tất cả tướng như vậy có gì để tham ái? Lại nữa mắt này cũng như tiếng khô, có bốn con rắn, già, bệnh, chết, khổ, có hai con chuột cùng xâm hại bất bách nhau. Trong cái giếng khô này, không ngã, không nhân, bốn cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy có gì để tham ái? lại nửa mắt này là biên tế không thật, căng như bụi trần, chết chóc, dễ xâm nhập, mới thấy biên tế, trong biên thế này, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không bồ đắc già la, không ý sinh, không do đồng, không tác giả, không thọ giả, biết rõ như thế lìa tất cả tướng. Như vậy có gì để tham ái? Này xá lợi tử, pháp uẩn xứ giới cũng là như vậy. Nếu Đại Bồ Tát trong tâm kiên cố tương ưng với chân thật, thì vĩnh viễn không rơi vào pháp tham ái. Nếu Bồ Tát mà còn rơi vào tham ái, thì không thể có đối với pháp tham ái nhàm chán xa lìa một cách chân thật. Này xá lợi tử, đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành giới thanh tịnh. Lại nữa, Đại Bồ Tát viên mãn giới hạnh thanh tịnh như vậy, không gây tổn hại đối với các hữu tình, cho đến loài hữu tình vi thế cũng đều làm nhiều ích, cũng lại không tiếc thân mạng tình thương bao trùm tất cả, không bỏ một ai, hoặc thọ ân người khác rồi lại trả ân, thọ dụng của mình và người đều khiến viên mãn. Lại nữa, Đại Bồ Tát ở bất cứ chỗ nào, ta bỏ thân mạng, xa lìa tất cả hạnh tà dục, <clears throat> thà bỏ thân bạn không nói dối và nói hai lưỡi, để lừa gạt hữu tình, thường sinh vui vẻ đối với quyến thuộc của mình, ta mất thân mạng sẽ lìa lời nói theo dệt. Thường nói lời từ ái, nhu thuận, quyết định ngay thẳng, thương hộ chính mình, không sinh tam ái đối với cảnh trần khác. Thà mất thân mạng, không sinh sân hận, người khác có hủy bán nhất định không bị lay động, có khả năng kham nhận mọi lời ác, ta mất thân mạng, không sinh tà kiến, vì sao? Vì quy y chư Phật tâm không thoái chuyển, thường trì cấm giới không bị hủy phạm, cũng lại không thích thế trí biện thông. Chỉ học Phật tuệ, kiên trì cấm giới, không có lỗi lầm, xa lìa hiểm ác. Các pháp tạp nhiễm, kiên trì cấm giới, xa lìa các ác phiền não tích, tích tập. Thường được hạnh thù thắng trong sạch, tăng trưởng lòng bố thí, đồ ăn, thức uống, thọ xưa, kiên trì cấm giới, tùy theo tâm mong muốn, hành động tự tại, an lạc tốt đẹp, trì các cấm giới, không sinh hủy bán các người trí, đầu giữa cuối chánh niệm không lỗi lầm. Khi trì giới, Bồ Tát lìa mọi khinh chê hủy bán, không sinh các lỗi lầm, luôn luôn phòng hộ các căn môn. Trì giới được đầy đủ danh tiếng, thường luôn giúp thọ các thiện pháp, thiểu dục tri tốt và biết phần đối với sự cúng dường, hoan hỷ trì giới. <clears throat> các đức mọi phan chuyên thường sống ngay thẳng kiên trì các cấm giới, thường hay suy xét ba nghiệp, thích ở chỗ hoang vắng kiên trì cấm giới, thường sinh nhàm chán các người nữ, nhưng lại ham thích dòng thánh kiên trì cấm giới, thệ nguyện không xen các cảnh đẹp thế gian, đối với hạnh đầu đà không bị khuyết lậu, trì các cấm giới, đối với thiện căn của mình không do người khác đề xướng lời nói đi đối với việc làm, giữ gìn cấm giới, không sinh dối gạt các hàng trời người, thường sinh tâm từ càng tăng thêm thù thắng. Đối với các hữu tình không có ý tổn hại, trái lại còn khởi tâm đại bi, thường trì cấm giới, nhận chịu các việc khổ não, hoan hỷ trì giới, ham thích các pháp, không có chấp trước, thường tu hạnh sẽ trì các cấm giới, đối với cảnh nghịch thuận thường hành bình đẳng, thường hay suy xét lỗi của chính mình, tùy thuận tâm người khác, thường luôn thủ hộ, khéo hay điều phục tất cả hữu tình. trì các cấm giới Có khả năng viên mãn bố thí ba la mật đa, trì các cấm giới. Có khả năng viên mãn, trì giới ba la mật đa. Tâm kiên trì không có ai hơn được. Trì các cấm giới có khả năng viên mãn nhẫn dục ba la mật đa, lấy các thiện pháp làm rốt ráo trì các cấm giới có khả năng viên mãn tinh tấn ba la mật đa, luôn sống trong tĩnh lự không sinh biến nhát, trì các cấm giới có khả năng viên mãn thiền ba la mật đa, tu tập văn tuệ không có gián đoạn, trì các cấm giới có khả năng viên mãn tuệ thù thắng ba la mật đa, chỉ ưa thân cận các bậc thiện tri thức, trì các cấm giới tích tập bồ đề phần kiên cố, xa lìa bản ác, trì các cấm giới thường được xa lìa các nạn hiểm khổ hay nhàm chán thân mình. <clears throat> trì các cấm giới, luôn luôn suy xét tưởng vô thường, lại hay vứt bỏ thân mạng này. Trì các cấm giới, không thích sống lâu ở đời, thường hay xe lìa các hành trái nhau. <clears throat> trì các cấm giới, đối với tâm ý của chính mình phải hết sức thanh tịnh, xa lìa mọi nhiệt não. Trì các cấm giới, xa lìa tham ái, không tự cống cao, luôn biết khiêm hạ tri các cấm giới, ngay thẳng, không xiểm khúc, lời nói nhu hòa êm ái tương ưng với sự thật. Tri các cấm giới, được danh tiếng lớn vang khắp tất cả, khéo tự điều phục, tri các cấm giới, thường không sân hận, ưa thích vắng lặng, dùng lời nói thiện, giáo hóa, lợi ích hữu tình, tri các cấm giới, nói đúng như thật, không có trái nhau, dùng bốn nhiếp pháp, nhiếp thọ hữu tình, trì các cấm giới, phòng hộ chánh pháp, pháp tài của chính mình không bị thiếu thốn. Các người trí luôn đầy đủ giới uẩn này là có khả năng thực hành hạnh Bồ Tát. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát do trì giới Ba La Mật Đa này, cho nên hay phát khởi tâm dũng mạnh. Mọi việc ma và quyến thuộc ma đều tan mất, các việc nhiễu não cũng không còn. Phẩm 8. Nhẫn nhục Ba La Mật Đa phần 1 Này xá lợi tự thế nào gọi là Đại Bồ Tát Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa? Đại Bồ Tát này vì hộ cấm giới, phát khởi dũng mãnh tu hành đầy đủ nhẫn nhục ba la mật đa. Khi Bồ Tát này tu hành này, thế gian có tất cả việc nhiễu não, không nhiêu ít, thảy đều nhẫn chịu. Nếu gặp lúc lạnh nóng đói khát, gió mạnh khốc liệt và các loại mũi mồng, đĩa, trùng độc cùng tập hợp lại xúc não, Đại Bồ Tát đều nhận chịu. Nếu các chúng sinh hủy bán bằng những lời lẽ độc ác, muốn tổn hại thân mạng Bồ Tát, lúc đó tâm Bồ Tát không có sợ hãi, không sinh giận dữ, cũng không kết oán đã sinh, hiện sinh và sẽ sinh đều hay nhẫn nại. <clears throat> Này xá lợi tử, đây là Đại Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục ba la mật đa đầy đủ. Lại nữa này xá lợi tử, ta ở trong nhiều kiếp xa xưa thường tu pháp quán nhẫn nhục như vậy, nếu tất cả hữu tình cố đến mắng chửi, lại thêm sân hận đánh đập, dùng đủ lời thô ác phỉ bán, tuy họ có thái độ như vậy nhưng ta không sinh giận dữ, không sinh tật đố, không sinh não hại, cũng không đem các việc không nhiều ích mà trả thù lại. Này xá lợi tử, <clears throat> ta tự thành tựu nhẫn nhục quán rồi, thường khởi bi tâm, theo nhớ hữu tình, và các hữu tình luôn tăng trưởng sân hận tật đố, rơi vào trong nhiễu não. Nên ta dùng mọi phương tiện khéo léo để giác ngộ, họ khiến được xuất ly, được quả báo phi diệu. <clears throat> Nếu các hữu tình làm trái ngược với Bồ Tát không chịu phục thiện, trở lại tăng thêm ác hạnh, thì dù ở nơi đâu cũng thường bị xấu xa quả báo không như ý. Vì sao? Vì hành nghiệp sân hận là nhân xấu ác xấu xa. <clears throat> Đó là nghiệp bất thiện, là nghiệp tạp nhiễm, là nghiệp thấp kém, là nghiệp không phải chánh sĩ, là nghiệp không phải bạn tốt. Điều đó không nên làm, nên biết sân hận các nghiệp bất thiện hay rơi hay khiến rơi vào ba đường ác, hay rơi vào diệm ma la giới, hay khiến đọa vào địa ngục, sinh trong loài, súc sinh, lấy diệm ma la giới làm quyến thuộc. Các ác hạnh nghiệp sân hận như vậy hay khiến rơi vào cõi dạ xoa, không tiền của thấp kém, thay khiến rơi vào ngạ quỷ thấp kém không tiền của. Các ác hạnh nghiệp sân nhuế như vậy có thể đưa đến làm người xấu xa, nghèo cùng, hạ tiện. <clears throat> Này xá lợi tử, thuở xưa ta chưa tu các hành tướng như vậy, Đại Bồ Tát không nên tu hành tướng như vậy. Lại nữa này xá lợi tử, trong đó sao gọi là pháp sai khác? Sao gọi là mọi tu tác sai khác? Chúng ta đã tu hành tương ưng với thiện pháp, còn các hữu tình đã tu trái với thiện pháp tương ưng. Đây là pháp sai khác, tu tác sai khác. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát phải nên tu học theo cách của ta. Vì sao? Vì khi Đại Bồ Tát tu học, hoặc có hữu tình đến quấy nhiễu, nhưng Bồ Tát không khởi tâm giận dữ, sân nhuế, đối với các hành tướng cũng không tác ý. Thường tự suy nghĩ quan sát những nhục thành thuộc hữu tình các thiện căn bản. Này xá lợi tử, <clears throat> Giả sử có người dùng vàng bạc lưu ly sa cừ, mã não san hô, hổ phách, châu, mạc, tinh, mạc, mạc ni, dần dần, trong bốn đại châu để bố thí, nhưng lại không bằng người thực hành nhẫn nhục ba la mật đa này. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát do nhẫn nhục cho nên khiến hữu tình không đọa luân hồi hướng đến đạo vô lậu. Lại nữa này sẽ lợi tử, Đại Bồ Tát không nên khởi tâm sân nhuế mà phải tác ý niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vì sao vì quý mạng, sức công đức, nên được thành tựu vô lượng thiện căn còn khiến hữu tình tái đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi khởi niệm này, thường được giác ngộ, ta cùng với hữu tình có thiện gì ác gì, nếu không nhớ niệm Phật. Pháp Tăng bảo thì sân nhuế giận dữ ác hạnh luôn trói buộc. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, nếu khởi sân như hát thì chẳng phải chánh lý, nếu hay nhẫn nhục tức là chánh lý. Bồ Tát nên xa lìa tất cả nghiệp hạnh sân nhuế, nên khi hành nhẫn nhục ba la mật đa thì trước hết phải nhớ niệm Phật Pháp Tăng Bảo. Sức của Tam Bảo có khả năng khiến tất cả hữu tình đồng thực hành hạnh này. <clears throat> này xá đời tử ta đã thành tựu hành tướng như vậy chấn thành chánh đẳng chánh giác, do các hữu tình chuyển diệu pháp luân, xin các đức như lai nhiếp thọ cho. Nay thiện nam, nên khi phát tâm chánh đẳng chánh giác, vì các hữu tình chuyển diệu pháp luân, thì sẽ đạt được vô lượng tri kiến thù thắng vô ngại giải của chư Phật. Bồ Tát tu nhận nhục ba la mật đa này, hành tướng như vậy, đối trị ác hạnh, giận dữ sân nhuế, cũng nên nhớ nghĩ phương Đông, có hàng hà xa số thế giới. Trong hàng hà xa số thế giới ấy, có hàng hà xa số như lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, hiện đang nói Pháp, lợi ích hữu tình. Lúc đó, các Bồ Tát được như lai thọ ký. <clears throat> Này thiện nam, ta cũng đã phát tâm, chánh đẳng, chánh giác, cũng nói Pháp giáo hóa các hữu tình như vậy. Nam, Tây, Bắc, Phương, bốn phía trên dưới cũng có hàng hà xa số thế giới. Trong đó có hàng hà sa số như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, hiện tại nói Pháp, lợi ích hữu tình, lúc đó các Bồ Tát được như lai thọ ký. <coughs> Này thì nam ta cũng đã phát tâm chánh đạn chánh giác nói pháp giáo hóa các hữu tình, thường luôn khen ngợi nhẫn nhục ba la mật đa, rống tiếng rống sư tử, vĩnh viễn xa lìa các ác hạnh, giận dữ sân nhuế. Nếu các hữu tình thích tu mọi lợi ích, Bồ Tát thấy các hữu tình tu hành như vậy, ta cũng tùy thuận làm các việc ích, nghĩa lợi. Trong đó tại sao có các thứ khó làm và dễ làm? Lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát cùng với các hữu tình nên tu học nhẫn nhục ba la mật đa như vậy. Nếu không tùy thuận sự tu học như vậy thì không phải là bạn tốt của ta. Nếu hay tùy thuận làm việc nghĩa lợi thì là bạn tốt, vì thế nên biết không ai, không có ai, có thể xâm hại việc nghĩa lợi này. Ta nên ham thích sâu xa, không bỏ hữu tình làm các việc có nghĩa lợi. Khi ấy Đức Thế Tôn nói cả rằng, ta ở trong câu chi ức kiếp, cơ vất hữu tình không nghĩa lợi, thấy các hữu tình chịu khổ não, chưa từng tạm bỏ được an ổn, Chúng tánh hữu tình vốn nghĩa lợi, cùng nhau chỉ dạy làm bạn tốt để gặp các ác sân nhiễu hại, vì việc nghĩa lợi thường nhẫn nhục, khắp hết tất cả chim phù đề, ở trong cõi Phật cũng như vậy, chứa đầy tất cả các trân báo, vì là thiện hữu đều bố thí, hoặc nếu có người cầm kiếm bén, muốn đến các thân thể của ta, do lòng nhẫn nhục sinh tâm từ, vĩnh viễn không sợ các khổ não, hoặc có người giận dữ sân nhuế, quyết đem khổ độc đến xâm nhiễm, dùng sức nhẫn dột mà khen ngợi, an trú nhẫn khổ không não hại. <clears throat> Người cầm dao gậy và thuốc độc, với tướng giận dữ muốn gia hại, vì lợi hữu tình các thiện căn, đối với ác pháp hay nhẫn chịu, nay ta không học các người ngu, cũng không học hạnh thấp kém ấy, tu nhân thù thắng rộng nhiều ít, hướng đến quả niết bàn vô thượng. Lại nữa này xá lợi tử, Đại Bồ Tát nên tu học nhẫn nhục ba la mật đa như vậy. Trong trăm ngàn vạn cô chi na cho thai kiếp, giả sử có người dùng ngói, đá, gậy gộc, các loại khí trượng mà đánh đập ta, bất tỉnh, nằm dài trên đất, dây lâu mới tỉnh lại, lúc đó Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Thang ôi, chưa từng có, nay ta được sống lại, vậy sau phải nên tu học nhẫn nhục ba la mật đa tối thượng tối thắng. Giả sử có người đến chỗ ta xin đầu, mắt, xương, tủy, thân thể, thịt tay, chân của ta, như khắc già xa số, mãn một đại kiếp lúc đó ta không sang lận keo kiệt, cũng lại không khởi các ác hạnh giận dữ sân nhuế. Vì sao? Vì nếu khởi ác hạnh giận dữ sân nhuế, thì bị tan hoại thiện căn mà ta đã tích tập trăm trăm ngàn kiếp. Nay ta lại tích tập kiên cố, trăm trăm ngàn kiếp gieo trồng thiện căn không để hoại mất vi pháp chánh đẳng chánh giác, tu tập khó được, vì sao? Vì các Bồ Tát dung sức nhẫn nhục làm áo giáp. <clears throat> Này xá lời tự tâm đại thừa của Đại Bồ Tát không nên thoái chuyển, làm cho bọn ma không có dịp xen vào. Nếu có xen vào thì không thể thành tựu chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên đối với tâm Bồ Đề không nên thoái chuyển. Nếu tâm thoái chuyển thì tâm sẽ tán loạn, khiến ma có dịp làm chướng ngại. Sao gọi là việc ma? tức là đắm trước vào việc ăn uống. Đó là việc ma, đắm trước ba y, đó là việc ma, giáo hóa mà còn phân biệt, đó là việc ma, vì lợi dưỡng khiến người khen ngợi, đó là việc ma, vui với cái lợi của chính mình, đó là việc ma, đoạn diệt các pháp trong sạch, đó là việc ma, cho đến cản trở người, ở chỗ vắng lặng, ngăn chặn người tu phước tuệ, cấm ngăn người thân cận các bậc có phép tắc mô phạm, đoàn người tu tập hạnh bồ đề, đó là việc ma. Này, xá lợi tử, Đại Bồ Tát nếu đối với Đại Bồ Đề mà sinh thoái chuyển, khởi ý tán loạn, thì bọn ma thừa dịp xen vào. Vì sao việc có các ma chướng trong nhiều kiếp, do xét tìm sự sơ hở len lỏi vào tâm của Bồ Tát, khiến tăng thêm sự giận dữ sân nhuế. Này xá lợi tử, thuở xưa ta làm tiên nhân kiên trì cấm giới, tu hành nhỏ nhục ba la mật đa, thông đạt thiện pháp. Lúc đó có đại ma vương, Hóa ra 500 chúng trượng phu đều là dũng mãnh, nổi tâm giận dữ suốt trong 500 năm đi đứng nằm ngồi, ngày đêm nổi giận liên tục, hoặc ở giữa đường, giếng, làng xóm về nhà bạch y, hoặc giữa đồng trống tường đổi xuân nhớ, dối gạt không thật, huyễn hoặc hữu tình. Này xá lợi tử, chúng ma này trong 500 năm luôn bên cạnh nỗi sân giận sinh các lỗi lầm. Lúc đó ta quan sát Suy nghĩ vì lòng thương xót khởi tâm đại bi, thì các chúng chúng ma nói pháp phi diệu. Lúc đó bọn ma được nghe pháp rồi. Các nghiệp ác hạnh thể đều tiêu diệt. Này xá lợi tử, lúc đó ta vì các bọn ma nói pháp này rồi, khi các hữu tình thành thuộc thiện căn, chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Lại nữa vì các hữu tình tâm tánh quanh co phá giới, không thích thiện pháp khó điều phục, và các hữu tình nhiều tham sân si, làm thiện duyên khiến được thành tựu chánh đẳng chánh giác. Ta nguyện đương lai thành đẳng chánh giác, sớm độ thoát các loài hữu tình, khiến được niết bàn. Này xá lợi tử, lúc đó ta trừ các vọng niệm thường sinh chánh niệm, đầy đủ thiện hạnh, diêu ít hữu tình, đối với ba tế chưa từng tạm bỏ. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tinh tấn cầu chánh đạn chánh giác thì nên đầy đủ nhẫn nhục ba la mật đa. Nếu Bồ Tát trong thân đã sinh, chưa sinh các thứ bệnh nặng trầm trọng khổ não, cho đến chết khổ, lúc đó Bồ Tát đầy đủ nhẫn nhục ba la mật đa thì đều có khả năng nhẫn nhục chịu tất cả. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát phải nên kiên cố an trụ nhẫn nhục ba la mật đa của Bồ Tát, phải biết rõ như vậy không nên nổi giận dữ. Đó gọi là Bồ Tát nhẫn nhục không tổn hại, Bồ Tát nhẫn nhục không tranh cãi, Bồ Tát nhẫn nhục không sát hại, Bồ Tát nhẫn nhục tự hộ thân mạng, Bồ Tát nhẫn nhục hộ thân mạng người khác, Bồ Tát nhẫn nhục thường hộ thân miệng ý nghiệp, Bồ Tát nhẫn nhục quán sát nội tâm, tu hành nhẫn nhục, Bồ Tát nhẫn nhục xa lìa tham ái, Bồ Tát nhẫn nhục tùy thân nghiệp báo, Bồ Tát nhẫn nhục thanh tịnh miệng ý nghiệp, Bồ Tát nhẫn nhục dùng sức nhẫn nhục, đạt được cái vui thù thắng phi diệu của trời người. Bồ Tát nhẫn nhục đạt được tướng hảo viên mãn thù thắng của Bồ Tát. Bồ Tát nhẫn nhục đạt được phạm âm thanh tịnh phi diệu sâu xa của Như Lai. Bồ Tát tích tập thiện hạnh kiên cố. Bồ Tát nhẫn nhục xa lìa tất cả phiền não thế gian. Bồ Tát nhẫn nhục, nếu có người đến tìm các lỗi lầm, lúc đó Bồ Tát không sinh tổn hại, Nói tóm lại, Bồ Tát nhẫn nhục cho đến đạt được 10 lực 18 pháp bất cộng. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, tất cả pháp thù thắng đều được phiên mãn. Và nên biết rõ, đó chính là Đại Bồ Tát An Trụ Nhẫn Dục Ba La Mật Đa. Này, xá lợi tử! Khi Đại Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, nếu có người nổi sân hận, muốn đến đảo hại, lúc ấy Bồ Tát biết rõ sự nổi sân hận đó như huyễn, như tiếng vang, từ trong hang vọng ra. Biết thế, nên không báo thù lại cho đến đánh đập giết hại. Điều đó Bồ Tát nên quán sát kỹ. <clears throat> Biết nó như huyễn, như hóa, cũng không trả thù lại, hoặc có người đến khen ngợi đủ điều, Bồ Tát cũng không lấy đó làm vui. Vì sao? Vì Bồ Tát lấy phần công đức chân thật viên mãn của chính mình, làm quyến thuộc, không đắm trước vào Pháp thế gian. Phải biết sám hối, ăn năn, lỗi lầm của chính mình, không khinh chê lỗi lầm của người khác, vì đó là khả năng viên mãn Pháp phần Bồ Đề, làm đại Phật sự. Bồ Tát lại suy nghĩ, tội nghiệp đã làm, tại đều hư giả, các hạnh trái nhau, vứt bỏ mọi việc không nghĩa lợi. Này xá lợi tử, đây gọi là đại Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật đa. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh Quyển 25 Phẩm 8 Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa Phần 2 Lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa, tự thân phải nhẫn nhục đốt ráo, nếu còn có ngã tướng thì không phải là nhẫn nhục đốt ráo. Vì sao? Vì nếu người khác giận dữ đến nhiễu não, Bồ Tát đều có thể nhẫn chịu, đối với tâm cảnh đều không thể được. Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Người nào giận dữ, người nào nhẫn chịu, ở trong Pháp số sao gọi là mắt có giận dữ. Là nữa quán xét thập nhị xứ nhẫn nhục cũng không thể được. Lần lượt hiểu rõ các tướng hữu tình đều không thể được, vì nhẫn nhục này không phải thật rốt ráo, cho đến danh tự nhẫn nhục, cũng như tiếng phan trong hang trống. Đó gọi là khổ không, vô thường, vô ngã, đối với nhẫn nhục phải hiểu như vậy. Lại nữa, nhẫn nhục này cũng không phải rốt ráo, nghĩa là còn thấy rằng đối với Pháp này ta không điên đảo, thấy thế tức là điên đảo, đối với hạnh nhẫn nhục khởi tướng cao thấp. Lại nữa, nhẫn nhục này không phải thật rốt ráo, nghĩa là còn chấp rằng đối với Pháp này ta có thể giải thoát, chấp như thế, tức là không phải giải thoát, không tương ưng với hạnh nhẫn nhục. Lại nữa, hạnh nhẫn nhục này cũng không phải rốt ráo, nghĩa là đối với Pháp này ta ở trong chánh đạo, nếu còn nghĩ như thế tức không phải chánh đạo, tức đối với nhẫn nhục còn sinh ra hai tướng. Lại nữa, nhẫn nhục này không phải thật rốt đáo nghĩa là đối với pháp không này thì có khả năng kham nhẫn, còn đối với kiến thì không thể kham nhẫn. Đối với vô tướng có thể kham nhẫn, đối với hữu tướng không thể kham nhẫn, đối với vô nguyện, vô cầu đều có thể nhẫn chịu, đối với có nguyện, có cầu không thể kham nhẫn, hoặc đối với không tích tập phan chuyên không thể kham nhẫn, hoặc có tích tập phan chuyên, nhưng không thể kham nhẫn, hoặc đối với phiền não tận có thể nhẫn chịu, đối, đối với phiền não không thể kham nhẫn, là đối với thiện, có thể nhẫn chịu, đối với bất thiện không thể kham nhẫn, hoặc đối với không lỗi lầm có thể nhẫn chịu, đối với lỗi lầm không thể kham nhẫn. Đối với pháp vô lậu có thể nhẫn chịu, đối với pháp hữu lậu không thể kham nhận hoặc đối với pháp xuất thế gian có thể nhẫn chịu, đối với pháp thế gian không thể kham nhẫn, đối với pháp thanh tịnh có thể nhẫn chịu, đối với pháp tạp nhiễm không thể kham nhẫn, hoặc đối với pháp niết bàn có thể nhẫn chịu, đối với pháp sinh tử không thể kham nhẫn. Các pháp nhẫn nhục này còn có đối trị nên không phải thật rốt ráo. Sao gọi là nhẫn nhục rốt ráo? Nếu có thể tùy thuận tánh không đối với cái thế hay không thấy thì không phải có cũng không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, thì đối với có nguyện, có cầu, và không nguyện không cầu cũng không cũng thấy không phải có, không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không thì đối với tích tập phan chuyên không phải có, không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, đối với pháp thanh tịnh và tạp nhiễm không phải có, không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, Thế đối với pháp thiện hay bất thiện, không phải có, không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, thì đối với lỗi lầm và không lỗi lầm, không phải có, không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, thì đối với các hành và pháp niết bàn, không phải có, không phải không. Đây gọi là nhẫn nhục rốt ráo, vì sao vì các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, đều không sinh, các duyên vô tận, nhẫn nhục vô tận. đối với pháp này, không phải hữu vi, không phải vô vi, cũng không phải hòa hợp, cũng không tăng giảm, cũng không thành hoại, cũng không phải người làm, cũng không phải người nuôi dưỡng, vì nó không sinh, là vô tận, đây gọi là nhẫn nhục chân thật. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát thực hành như vậy thì gọi là các Đại Bồ Tát nhẫn nhục ba la mật ta. Nếu Đại Bồ Tát ấy có thể thực hành hạnh tương ưng của Bồ Tát, thì tất cả ma vương và quyến thuộc của ma làm các việc ma tranh cãi đều không lộ diện, đây gọi là Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật Đa tối thượng. Phẩm chính Tinh tấn Ba La Mật Đa phần 1 Lại nữa này xá lợi tử, sao gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn Ba La Mật Đa? Bồ Tát tu hạnh tương ưng tinh tấn Ba La Mật Đa, trước hết khiến cho việc ma ẩn mất không hiện, cái đến là không thoái lui, đầy đủ tinh tấn, dũng mãnh, không tiếc thân mạng, hùng dũng kiên cố, chí cầu tu tập. Văn chánh pháp Bồ Tát Tạng này, nếu ai có thể biên chép thọ trì, lắng nghe, đọc tụng, giải thích nghĩa thú, trình bày cho mọi người, Đại Bồ Tát đối với các khế kinh cùng hướng dẫn dạy dỗ cho mọi người lắng nghe, biên chép, thọ trì đọc tụng, truyền bá cho mọi người. Này xá lợi tử, ví như có người thực hành hạnh chân thật cầm các loại khí trượng kim cang chiến đấu với trăm ngàn người không có khiếp sợ, dũng mạnh chiến đấu với quân địch không tiếc thân mạng. Đại Bồ Tát thực hành hạnh tinh tấn cũng như vậy, phải kiên cố phát khởi tinh tấn tối thượng, chỉ cầu chánh pháp Bồ Tát Tạng chưa từng xả bỏ, phát khởi giải hạnh thù thắng, tinh tấn không thoái lui. Lại nữa này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát thực hành hạnh tinh tấn kiên cố, công thiết thân mạng trong tam thiên đại thiên thế giới, các loài thuộc noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, có sắc, không sắc, có tượng, không tưởng không phải có tưởng không phải không tưởng cho đến các loài, nằm trong số hữu tình, trong một sát na, một lạp phược một mâu hô lật đa như vậy lần lượt đủ một kiếp rồi. Từ xưa đến nay chưa từng thọ sinh, nay mới thọ sinh làm được thân người, phải nên tinh tấn, độc tụng, thọ trì cho đến diện nói cho mọi người, khiến người khác thọ trì. <clears throat> Này xá lợi tử, nay ta nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa trên. Ví như có người thực hành hạnh chân chánh, cầm kiếm bén chế ngự, ác hữu, chém đức thân mạng toàn thắng trở về. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy nhất tâm phát khởi, tinh tấn dũng mãnh, tâm không sợ hãi, luôn thọ trì chánh pháp Bồ Tát Tạng. Này xá lời tử, Đại Bồ Tát có thể đầy đủ hạnh tinh tấn không thoái chuyển, là có thể mau chóng đầy đủ vô lượng sức tinh tấn, như tâm, tình tâm, dũng mãnh, địa giới dũng mãnh, nhẫn nhục dũng mãnh, tinh tấn dũng mãnh, tam ma địa dũng mãnh, tuệ thù thắng dũng mãnh, hạnh thù thắng dũng mãnh. Nay xá lợi tử Đại Bồ Tát tuy có thể khởi những hạnh dũng mãnh như vậy, nhưng chưa bao giờ có một niệm khởi ý giết hại. Không phải như bạn ác hễ khởi tâm dũng mãnh là giết hại. Lại nữa này xá lợi tử, ta cho rằng Đại Bồ Tát này cũng như Phạm Vương, như trời đế thích, như núi diệu cao, không thể lay động, có lại từ đại bi và thiện giải thù thắng, lại còn có khả năng thông đạt địa không thoái chuyển cảnh giới thần thông, khéo biết các tâm hạnh của hữu tình. Tâm như đại địa, tất cả bình đẳng, như nước lửa, gió và hư không, tâm đều bình đẳng, là có khả năng trừ diệt tất cả lỗi lầm tham sân si. <clears throat> Lại nữa này, xá lợi tử với như đem hết bảy báu trong hàng hà xa số thế giới để bố thí, nhưng không bằng Đại Bồ Tát nghe chánh Pháp Đại Thừa Bồ Tát Tạng, tinh tấn tư duy, là có khả năng tu hành, chứng đắc quả, chánh đẳng, chánh giác, các Đại Bồ Tát phải nên vắng lặng suy nghĩ tu học như vậy. Nay xá lợi tử, Đại Bồ Tát có thể tùy thuận tu học hành rộng lớn như vậy, thì nhất định đạt được thiện căn to lớn viên mãn vô lượng. Do nghe hạnh tinh tấn ba la mật la như vậy, nên có thể thành tựu quả thù thắng với diệu, vì sai việc có tâm ham thích nên nhất định thành chánh đẳng chánh giác. <clears throat> Này xá lợi tử Đại Bồ Tát đối với chánh Pháp Bồ Tát Tạng, lắng nghe đọc tụng biên chép, thọ trì và diễn nói cho mọi người phải nên phát khởi tinh tấn, dũng mạnh như vậy, kiên cố lần lượt vượt qua các hiểm nạn không biết lao khổ. Sao gọi là có vượt qua mà có thể vượt qua? Nghĩa là hướng đến Niết Bàn vi diệu, khiến cho mai ba tuần không tìm được sơ hở. Đây gọi là Bồ Tát Chánh Sĩ Tu Hạnh Tương Ân dũng mạnh tinh tấn việc cầu đạo tam thừa niết bàn như vậy trong ba đường ác khiến các hữu tình đoạn trừ các pháp tạp nhiễm phải nên đa văn tu tập trì giới nhẫn nhục các ba la mật đa và mong cầu xuất ly nếu có hữu tình tạo nghiệp bất thiện lại thêm biến nhát thì bồ tát nên sinh lòng thương xót khiến chúng phát sinh tinh tấn dũng mãnh này xá lợi tử, Đại Bồ Tát có trí tuệ tăng trưởng thù thắng, thì đối với hữu tình biến nhát, phải nên xa lìa, còn đối với hữu tình tinh tấn, nên ở chung. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ mong cầu Niết Bàn tối thượng, giải thoát thanh tịnh đệ nhất. Này xá lợi tử, lại nữa Đại Bồ Tát khi thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa và cũng hướng tất hướng dẫn tất cả hữu tình cùng thực hành, Bồ Tát còn có thể làm lợi lạc tất cả hữu tình, khéo nói chánh hạnh, khi tất cả đều được giác ngộ và hướng dẫn hữu tình đi vào đạo vô thượng. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, <clears throat> Tinh tấn dũng mạnh đều không ngại, thường tôn thường được tôn trọng không ai bằng. Đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, được sơn đại trí khéo giữ trình, suy nghĩ nghĩa chánh pháp tối thượng, được môn trí tuệ chẳng nghĩ bàn, là đối chánh pháp cầu xuất ly, sẽ được như lai thân thọ ký dũng mãnh tu tập đại thắng tuệ, ngồi cội bồ đề, nghĩ chân chánh, khiến bọn ma sợ hãi khuất phục, do trì trí tuệ xuất tinh tấn, hiện khắp tất cả giới thanh tịnh, học hết sự nghiệp ở thế gian, lợi hay lợi lạc các hữu tình, đầy đủ tinh tấn không tổn giảm. <clears throat> Này xá lợi tử sau khi ta diệt độ 500, sau 500 năm, nếu có ai thực hành hạnh này, hâm mộ thọ trì các thế kinh, thì sẽ được tuệ thù thắng vô lượng phước đức, giàu có tôn nghiêm, và được mười lực bốn vô sở ý, bốn pháp chánh đoạn, từ bi hỷ xã, mười tám pháp bất cộng của Như Lai cho đến tất cả pháp Phật. Nói chung là hiểu rõ tất cả, tâm được thanh tịnh, được khởi việc ma, khiến các hữu tình hết khổ sinh tử, hướng đến đạo Niết Bàn sẽ bỏ mọi cảnh trái thuận. Này xá lợi tử, nếu lúc đó các loại hữu tình tương ưng với trí tuệ phương tiện khéo léo, mong cầu tiến đến chánh đẳng chánh giác, tu trì tịnh giới ưa thích đa văn, tu tập các thiền định, tu hành sự nghiệp trí tuệ và thắng giải thoát, giải thoát tri kiến, tinh tấn cầu pháp Phật và ham thích làm lợi ích tất cả hữu tình, đoạn trừ tà kiến, thích cầu chánh kiến, thoát khỏi luân hồi, tu hành thánh đạo, giảng nói chánh pháp, đồng thời phá các ma chướng, diệt trừ tham sân si, các đức vô minh tối tâm khiến sinh tuệ sáng. Đây xá lời tử, nếu ai có thể lắng nghe pháp này, thì phát sinh tất cả các lành tích tập thành tựu tinh tấn tối thượng. Nếu ai có thể lắng nghe chánh pháp này, thì ma không được tiện lợi, từ đó không còn sinh nghi hoặc đối với tất cả pháp Phật. Này xá lợi tử, lúc đó hữu tình, phước lực đầy đủ, nội tâm chánh hạnh sẽ được chánh đạn chánh giác. Lại nữa, hữu tình này đối với các khế kinh, bạn có thể lắng nghe độc tụng, ham, thích thọ, trì trong tinh thần hoan hỷ đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, mà thọ trì độc tụng, tu hành thành tựu sinh tâm hoan hỷ. Cũng như vậy, ta cho rằng người này đối với tất cả giáo pháp của Như Lai nhất định được thành tựu Giá như có người không chuyên chú đọc tụng, chỉ tạm đến lắng nghe, mà tác ý, ham thích, sinh tâm, hoan hỷ, cũng được tinh tấn kiên cố tối thượng đệ nhất, cho đến đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, hành tướng chân thật vi diệu, có thể đem một phần nhỏ diễn nói cho người khác. Này xá lời tử với như trong biển cả có trái cây chim mùi, chín mùi, đầy đủ sắc hương đang trôi nổi trên mặt nước, có một người trượng phu thấy trái cây này khởi thắng hạnh tinh tấn, dũng mãnh bơi vào biển cả. Mặc dù sóng lớn dữ dội, nhưng người ấy không sợ nhận chìm, hai tay cố lấy cho bằng được trái cây ấy. Hoặc lấy một, hai, ba trái, rồi thoát ra khỏi biển, sau đó đến một nơi vắng lặng. Anh ta xem xét trái này, rồi mới nếm thử vị của nó. Nếm xong anh ta nghĩ, sau này ta chưa từng biết đến trái cây này, và cũng không biết sắc hương thơm ngon. Rồi lại nghĩ tiếp, ta này phát đại dũng mạnh trở lại biển cả lấy lại quả ấy. Nhưng khi anh ta đến nơi thì không còn thấy trái cây đâu nữa, mà chỉ thấy nước biển đập dữ dội. Thế thế anh ta sinh khổ não thoái lui suy nghĩ. Trái cây này sắc hương thơm ngon thù thắng, thật rất thích. Tại sao lúc trước ta không lấy cho nhiều? Này xá lợi tử sau khi ta diệt độ 500 năm, lúc đó chánh pháp sắp diệt, nếu có hữu tình nào đối với các pháp bố thí, trì, giới, thắng tuệ, tinh tấn mà có mà ít, có tín hiệu cũng là như vậy. Vì lý do đó cho nên đối với các khế kinh, mỗi khi lắng nghe, khế ngợi, thọ trì, đọc tụng, diễn nói cho mọi người, cho đến bài kệ bốn câu, cũng đều bị má ba tuần quấy nhiễu não hại, không thể kiến lập cho nên thọ trì độc tụng phát tâm cúng dường, khen ngợi tán thán do đó mà nên đều bị xả bỏ. Lại nữa, có hữu tình, ít lắng nghe độc tụng thọ trì ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ tu tập, bị ma xen vào cho nên đối với nhất thiết xứ đều bị thoái lui, lúc đó hành giả than như vậy, khổ thay, khổ thay. <clears throat> Tệ đối với pháp tối thượng của Như Lai bị giảm mất. <clears throat> Chúng ta không còn lắng nghe thọ trì chánh pháp chân thật cho đến thời gian mâu hô lật đa, nhớ nghĩ như lai chánh đạn chánh giác, cũng không còn kịp nữa rồi. là nữa này xá đời tử, các bí xô bị ma quản lý nắm giữ, đối với các khế kinh không thể lắng nghe đọc tụng. Lúc đó ma ba tuần hiện ra trước đại chúng, hủy bán đủ điều như nói, khế kinh này không phải là Phật nói, chỉ là văn trâu chuốt hư giả của thế gian. Này xá lợi tử trong đại chúng ấy có các bí xô nghe lời đó rồi, đối với nhất thiết xứ bị ma lực gia hại nên không chịu lắng nghe. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kể rằng, Nếu người nghe chánh pháp này rồi, khi các chúng ma đều xa lìa, đối với tất cả pháp của Phật, nhất định tín hiểu trừ nghi hoặc nếu các hữu tình phước mỏng manh không thể lắng nghe chánh pháp này, vì các hữu tình phước mỏng đó có nghe cũng không thể tín hiểu, và có người đầy đủ phước lực. Lắng nghe thọ trì sinh tinh hiểu, ít chịu lắng nghe chánh pháp này, hay khiến tất cả các việc ma, các hữu tình phước mộng như vậy, đối chánh pháp này không tin hiểu, do không tin nên đọa đường ác, cũng như người mù không thấy gì. Nếu có người đầy đủ phước lực, tin hiểu sâu xa chánh pháp này, do tâm, do thâm tính nên sinh đường thiện, nhanh chóng như sữa rơi xuống nước. Một loại hữu tình ít phước báo, nghe pháp lần lượt sinh phiền não, người ấy nhiều kiếp chịu khổ não, vì ngu si nên không giải thoát. Đối Phật Bồ Đề đều xả bỏ, mau chóng đọa vào trong đường ác. <clears throat> Này xá lợi tử Như Lai có pháp trí tuệ trong sáng, xá lợi tử, sau khi Như Lai diệt độ chánh pháp sắp diệt, trong bốn chúng có một hàng bí xô bí xô ni, ưu bà tắc ưu bà di đối với các khế kinh lắng nghe đọc tụng, ham thích thọ trì hoặc có một hạng hữu tình nào, đối với nhất thiết xứ không thể ham thích thọ trì độc tụng. Như Lai biết rõ từng chi tiết của hữu tình ấy. Lại nữa các hữu tình nghe khái kênh này rồi, phát khởi hạnh chân chánh như lý tu hành sẽ được đầy đủ bốn pháp thanh tịnh trong sạch không chướng ngại. Một, đạt được giới pháp ba la mật đa thanh tịnh trong sạch đầy đủ không chướng ngại. Hai, thường gặp như lai thấy các tướng tốt thanh tịnh trong sạch đầy đủ không chướng ngại. 3. Được thấy từ thị Như Lai Đạt được pháp thanh tịnh trong sạch đầy đủ không chướng ngại. 4. Đạt được các sức thiện can tương ân như lý, thanh tịnh trong sạch đầy đủ không chướng ngại. Này xá lợi tử sau khi ta diệt độ pháp sắp diệt rồi, đối với hạnh đại thừa hành tướng như vậy, người nào tu hạnh tương ân, phát khởi hạnh tinh tấn thù thắng, lại còn thọ trì độc tụng khế kinh, diễn nói cho mọi người, năng lực lắng nghe. Người ấy, khi ấy hữu tình là có 10 thứ ma sự người thấy phải nên biết rõ, không nên tùy thuận với việc ma này, trái lại phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh để thành tựu Phật sự, sao gọi là 10 thứ ma sự. Này xá lợi tử, nếu có biết xô, đối với các khế kinh ham thích, thọ trì độc tụng, lúc đó có ma ba tuần đến quá nhiều não hại, đây là ma sự thứ nhất. Người trí nên biết rõ việc này, không nên tùy thuận. Này xá lợi tử nếu có biết so ham thích thọ trì độc tụng khế kinh, lúc đó có ba ba tuần đến quấy phá, nhiễu hại, khiến cho đôi mắt sinh ra các bệnh. Đây là ma sự thứ hai. ngài trí nên biết rõ việc này không nên thoái lui. Này xá lợi tử, nếu có biết so ham thích thọ trì độc tụng khế kinh, lúc đó có ma ba tuần đến quấy phá, nhiễu hại, khiến các phần trên thân sinh các bệnh khổ. Đây là ma sự thứ ba. Người thế nên biết rõ việc này, không nên thoái lui. Này xá lời tự nếu có biết số ham thích thọ trì độc tụng khế kinh, nhưng tâm còn tán loạn, không thích thiền định. Đây là ma sự thứ tư, người trí nên biết rõ việc này, không nên tùy thuận. Này xá lợi tử, nếu có biết so ham thích thọ trì độc tụng, khế kinh, nhưng tâm còn nổi lên giận dữ tranh cãi lẫn nhau, không thể an lập được các khế kinh. Đây là ma sự thứ năm. Người trí nên biết rõ điều đó, không nên tùy thuận. Này xá lợi tử, nếu có biết so ham thích thọ trì độc tụng khế kinh, khiến cùng nhau đấu tranh đều phạm vào tội của quốc gia, dùng lời nói thô ác chửi nhau bén như tên độc, tổn hại lẫn nhau. Mọi hành tướng như vậy khiến các khế kinh không được lưu truyền, do nghiệp đấu tranh nên mau chóng thoái chuyện. Đây là ma sự thứ sáu, người trí nên biết rõ việc này không nên tùy thuận. Này xá lợi tử! Nếu có biết so ham thích thời tri đọc tụng các khế kinh, lúc đó má ba tuần dụ dỗ đến nhà bạch y, lại khiến khởi lên đấu tranh. Hành tướng như vậy không thể thọ trì các khế kinh, khiến sinh phỉ bán. Do nghiệp đấu tranh tố tụng cho nên mau chóng phá hoại. Đây là ma sự thứ bảy. Người trí nên biết rõ việc này, không nên tùy thuận. Này xá lợi tử khi Pháp sắp diệt, hoặc có các thiếu niên bí xô xuất gia chưa được bao lâu ham thích thọ trì Pháp này, Tín hiệu kiên cố đối với các khế kinh phát tâm chánh đạn chánh giác. Lúc Bí Xô nghe kênh này rồi, rất hoan hỷ. Khi ấy thân giáo sư mới nói với Bí Xô thiếu niên ấy rằng, đây chẳng phải Phật Bồ Đề, chẳng phải pháp luật của Phật, vậy không nên thọ trì. Các Bí Xô nghe lời này rồi, chỉ trong thời gian ngắn không còn tinh thọ Phật Bồ Đề. Lại nữa các Bí Xô ấy nói với nhau rằng, ta xưa tu tập Pháp Phật Bồ Đề, đã chúng ta không còn thích tu tập nữa. Các xuất thiện căn thuở xưa khiến sẽ đoạn diệt, lại khiến đọa vào pháp nhiễm ô, cho đến mạng chung sinh vào đường ác, chịu mọi khổ não. <clears throat> Này xá lời tôi nên biết những người, những lời đó đều là lời của ma nói. Như vậy là tích tập các nghiệp địa ngục, các hữu tình hủy bán tam bảo không thuận lời Phật đối với ba đời như lai để biết rõ, là các hữu tình phát khởi tinh tấn tu hành đại thừa như lai cũng biết rõ điều đó. Này xá lợi tử, nay ta lại khiến các Bồ Tát khởi bốn thứ tưởng. Một, khéo điều phục nghiệp của chính mình. Hai, khéo tu tập và quan sát. Ba, khéo không thích quan sát việc làm của người khác. Khởi tâm đại bi đối với các hữu tình. Bốn, thường đi đứng nằm ngồi nơi vắng lặng đối với mình và người, luôn tâm tùy thuận phòng hộ,